à, giúp ích cho tất cả mọi người chúng ta cùng xem cùng tham khảo các giải của sổ số miền Nam hàng ngày đúng không ạ để các bạn à, cô chú chị dựa vào đấy để chúng ta mua những cái tờ à, vé số à, lô tô cho nhà nước phát hành đúng không ạ và à, với cái phương châm của mình như vậy thì mình làm chia sẻ đó là miễn phí cho mọi người rồi đúng không ạ mọi người thì động viên tinh thần cũng như ấn like ủng hộ mình các quý chị nhé và trước mắt tất cả mọi người đây chính là cái bảng kết quả mở thưởng của sổ số miền Nam mở thưởng ngày 26 tháng 2 năm 2023 đúng không ạ? Cùng có ba này đó là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt đúng không ạ? Đầu tiên đối với đài Tiền Giang thì đầu là có số 95, đuôi là có số 36, tổng 9 và là càng 9. Tiếp theo à, Kiên Giang thì chúng ta có đầu là con số 81, đuôi là con số 45, tổng 9 và là càng 0. Tiếp theo, con đà lạt đầu là con số 15 và đuôi là con số 31. Tổng 4 và là càng không đúng không ạ? Rồi nhìn chung các đầu lô thì cũng à, chúng ta cùng điểm qua kết quả của các đầu lô như sau đúng không ạ? Đối với đài à, thành Tiền Giang đúng không ạ? Đầu tiên Tiền Giang thì à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì không có đâu nào bị câm cả của chú chị đúng không ạ? Và tiếp theo thì à, tới Kiên Giang thì có đầu số 3 là bị câm và tới đây tới uh, Đà Lạt Đà Lạt thì có đầu số 4 và đầu số 5 là bị công tiếp tục đó là đầu số 7 đúng không ạ thì như ngày hôm qua mình có chốt trên kênh cho tất cả mọi người thì các bạn cô chú chị cũng đã thấy rồi đúng không kênh thì mình chia sẻ thì hoàn toàn là mình miễn phí hàng ngày thì mọi người yêu mến kênh của mình thì nhớ đừng để lại cho mình một like cũng như ấn đăng kênh ủng hộ mình các quý anh chị nhé và một thời gian qua thì kênh ăn khá là thông khá là dài ngày đúng không ạ ăn đầu nuôi ăn lô tô cũng khá là nhiều ngày liệu ngày hôm nay tiếp tục nối chuyện ngắn thông hay không thì tiếp tục à, chúng ta cùng đến với cái bản đối chứng trên kênh các bạn nhé đầu tiên tiền giang thì mình có chốt cho cô chú trị cùng tất cả mọi người đó là con lô 4554 đúng không ạ 4554 thì cũng khá là tiếc đây 45 thì à, 40 à, các bạn bóng của năm rồi khá là tiếc 4554 thì không xuất hiện nữa rồi ở ờ, Tiền Giang và Kiên Giang Kiên Giang mình có 2552 đúng không ạ 2552 về còn 45 thì à, đúng là đài Tiền à, Giang thì là lộn sang này Kiên Giang Quân Trị đấy nếu các quý chị nào nếu mà nếu à, các bạn có bao lô cho ba đài thì chúng ta gặt hái được thành công còn 45 các bạn nhé còn à, bao trên từng đài thì chúng ta không gặt hái thành công rồi đúng không ạ 2552 rồi thì cũng khá là tiếp ở đây cũng có 2552 rồi và Đà Lạt Đà Lạt mình có chốt cho mọi người con trong cái đường cầu là 1001 đúng không ạ 1001 thì theo cái đường cầu này nó chạy ba hôm thì tiếp tục nó lại nghỉ ăn cho nên là không gặt hái thành công rồi các bạn ạ như vậy thì tổng kết trên kênh thì ngày hôm nay à, lô tô chúng ta không gặt hái thành công quý chị nhé còn đối với à, đầu đuôi cho ba đài thì mình có chốt cho mọi người đó là 3883 đúng không ạ 13 31 và 17 71 đúng không ạ 3883 thì cũng khá là tiếp đúng không ạ 36 à, 381 đúng không ạ 83 thì là thành 81 đúng không ạ à, nhưng mà con 13 31 thì chúng ta đã gặt hái được thành công 13 31 đúng không ạ đây mình chốt cũng khá là sắc nốt đúng không ạ các bạn có thể thấy đúng không ạ 3883 thì ở đây có 81 đúng không ạ 36 đúng không ạ 17 71 thì ở đây có 15 đúng không ạ thật sự mà nói cũng khá là sắc nút quý chị đấy thì xin chúc mừng những anh những chị cô chú chị nào có chơi theo đầu đuôi ba đài thì à, gặt hái thành công con 31 ở trên kênh các bạn nhé tiếp tục ngày thứ hai liên tiếp à, kênh của mình có chốt đầu đuôi thì có nổ tương mừng các đầu đuôi quý chị nhé đấy thì cũng xin chúc mừng tất cả mọi người à, cô chú chị à, có gặt hái được thành công tiếp tục nối chuyện ngắn thông ở trên kênh đó là à, gặt hái thành công đầu đuôi 31 đúng không ạ mình nói rồi chia sẻ tất cả mọi con số mình chia sẻ thì là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người tất cả mọi chúng ta để tham khảo và cũng như chơi hàng ngày đúng không ạ rồi mọi người yêu mến kênh mình thì để lại cho kênh nút like cũng như ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi và uh, hầu như là ngày nào mình cũng có điểm qua cũng như mình chia sẻ cầu cho tất cả mọi người đúng không ạ nhưng mà hôm nay thì do thời gian không có cho phép mình chỉ à, cho nên mình không chỉ cầu nữa mình sẽ đến phần chốt số công khai cho tất cả mọi người luôn ạ và sau khi kết quả đã ra thì mình có nghiên cứu thì mình à, xin phép được cho số công khai cho tất cả cô chú chị cùng tất cả mọi người tham khảo vào ngày mai như sau đó ngày mai đối rồi thành thứ hai thì ngày đầu tuần gồm có ba đài đó thành phố hồ chí minh đồng tháp và cà mau đó đầu tiên thành phố hồ chí minh mình sẽ chốt cho con tất cả mọi người con lô đó là con 65 và 56 rồi tới đồng tháp thì sẽ có con lô 26 và 62 Cà Mau sẽ có 46 và 64. Đầu đuôi số 3 đài gồm có con 06, 60, 58, 85, 24, 42 và con 07, 70. Rồi, thế đây là những con số của tất cả mọi người cô chú chị tham khảo vào ngày mai, ngày 27 tháng 2 năm 2020. Rồi đúng không ạ tất cả mọi con số mình chia sẻ thì hoàn toàn miễn phí cô chú anh chị yêu mến kênh thì để lại cho kênh một nút like cũng nhớ nhấn cái kênh ủng hộ kênh và cuối video mình xin kính chào hẹn gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ này ngày mai chúc cho tất cả mọi người chúng ta ngày mai ngày đầu tuần sẽ gặt hái rất nhiều thành công sẽ rực rỡ xin chào hẹn gặp lại